Đây thì các bạn ạ Hôm nay mình sẽ làm cái món ờ, thịt nạc vai nướng trên đá Mình định thịt bác chỉ nhưng mà không có rồi Mình định nạc vai ngon hơn Nó có một chút mỡ rồi thịt thịt nữa Thì bây giờ thì vẫn như bình thường Cái món muôn thuở của mình thì vẫn là Tiêu Đã nhã giỏ và muối Nha yeah. Tiếp là ớt bột không thể thiếu được trong các tập của mình Mình luôn luôn luôn ớt bột Vì ớt bột rất là ngon Cay nữa, tê tê đầu lưỡi rồi Thì hôm nay tiếp theo cái món này mình sẽ trộn lên Rồi nha Mình ướp trong vòng 30 phút Xong rồi mình sẽ nướng Rồi hôm nay thì mình tiếp theo nữa Mình sẽ làm nay mình làm cái món ăn kèm Đó là xúc xích luộc bia Lon bia mình cắt rồi nhá Lon bia mình uống xong mình cắt, mình cắt ra rồi Cắt, cắt, cắt cả đi em Cắt miếng ra đó thì cho bia vào đây này à, đặt lên bếp cho này vào luộc lên chấm với lại uh, uh, tiêu rồi là ớt bột rồi là muối rồi là chanh thế thôi các bạn chờ đợi nha dạ thảo đi đây thì trong thời gian mình ướp xong mình sẽ, mình sẽ nướng nhá đấy thế này mình không cần cho mỡ đâu bạn vì cái mỡ cái cái thịt, thì nạc vai nó sẽ ra rồi khi tẩm ướp các bạn cho vào cũng được cái gì cũng thể đường đá quan trọng các bạn có muốn làm hay là không thôi các dám làm hay không rồi. các bạn khi làm rồi các bạn ăn ngon dã man luôn sự ấy Đấy, các bạn nhìn xem xe bây giờ này à. Woohoo, có chưa Được cho camera nhiều quá Gần nó Ok Thì các bạn thấy không Bây giờ mình đã xèo rồi Thì đây là cái uh, xúc xích này Đổ bia này Thì mình đặt ở đây nhá Đổ bia vào này đó và đợi nó chín rồi là xong thì bạn thấy không xèo này ôi rồi tiếc quá trời ơi Điều à. chưa uh. đó bây giờ chúng ta sẽ đợi nha bạn nha, đây chúng ta sẽ lật lật đều và các bạn thì ăn thử cùng mình xem rằng là cảm giác nó ngon như thế nào nhá ta đi phí không nhở <laughs> nhẹ nhẹ tay thôi anh thề luôn ngon dã man mày làm anh phí vậy trời đất ơi ngon không đó cá bên để đây này để ra chuối này cho anh chị ăn thử nước chanh nhé, chanh nhé, đây chín rồi này ngon mà thôi em anh ăn thử đó Ờ, thì sau một thời gian thì ờ, mình cho lên thì rất là nhanh vàng nhanh dã man luôn mà chín rất là nhanh thì cái mỡ mỡ heo ấy nó chạy chảy ra ấy xong rồi nó cứ đều đều đều đều là nó bằng ươm như này này đó bạn thấy chưa ăn rất là ngon đặc biệt là cái cái mỡ ấy ăn không ngấy luôn ăn không ngấy thề các bạn ăn không ngấy luôn rất là ngon ngon lắm và bên kia là là xúc xích luộc bia để mỗi xúc xích cắt ra xong rồi mới ờ, cho bia vào luộc lên thôi Đấy, Luộc uh, chín lên là xong Đấy Trong thời gian thằng uh, vừa nướng vừa ăn Nó ra đây ăn ăn luôn đi cưng Em, em trai Đây, ra đây Để lấy chanh cho Đỡ chanh hơn, chanh á Hết rồi Con này này Con được và mình định ăn cái nước chấm là muối tiêu ớt bột nhưng mà mình nghĩ thôi bọn mình bắt chanh lên đây ăn luôn đó bắt chanh lên đây nhá xong rồi ăn kèm luôn <laughs> ngon rồi à? anh ra ba luôn nó rất lạ vị rất lạ các bạn là một cái tiêu ấy cái tiêu là mình mua tiêu tiêu là mình xay mình không xay mà mình tập mua tiêu xong mình về mình giã ăn xong nó kiểu nó tê tê đầu lưỡi à, cái rơi xúc xích luôn ngon đây là công dụng của đá đá không chỉ để nướng bò mà nướng rất nhiều thứ nhưng quan trọng là bạn tẩm ướp nó gia vị ra làm sao để ra một cái món ăn mà các bạn ăn xong bạn nhớ mãi thì đây chính là món đấy thì đặt vai ừ. ăn thử dư em thử ừ. sao em cảm cảm xúc cảm xúc ăn nó không có vị ngậy của mỡ ừ. ăn rất là thơm ngon một chút chua chua quyện đến mùi à? mùi nướng ừ. Đấy, thích nướng mà tuyệt vời đúng không các bạn, bạn đi Binh Đích thì uh, du lịch đâu ờ, trải nghiệm đâu thì nhớ làm cái món này nhá à, ông mấy đứa thì ăn xong rồi dọn dọn, dọn dẹp đống rác này nhá dọn dẹp ra thì ăn xong chuẩn bị về Hà Nội mưa rồi trời sắp mưa rồi ngày cuối tuần ừ, cuối tuần rất là đông rất là đông nhưng mà để kiếm ra một chỗ những này đơn giản ừ, đúng rồi tiếp tục em đi nữa ok các bạn ạ thì bây giờ thì cái này nó đã được rồi này giờ bỏ ra nhá rồi bây giờ mình sẽ thưởng thức nhá ờ. lắp đi em châm châm nó ra đi đây châm này ngon lắm cho mày ăn thử trước cảm giác sao em? Đấy là mềm Mềm chuyển cho mềm rồi chắc chắn là mềm rồi Ui, ngon cực luôn á lần đầu tiên được thử món xúc xích à? nướng hấp bia hấp bia không phải lướt hấp bia mà luộc bia thể các bạn ăn cái này tôi ăn mãi tôi không chán nó có vị bia không thêm hầm bia thơm các bạn biết vì sao ờ, bọn mình uống bia chỗ này không nó vâng. thì cái uh, cái hơi bia ấy ừ. nó sẽ rất là thơm ừ. các bạn uh, sẽ lấy được cái mùi thơm của hơi bia vào trong cái miếng xúc xích như này mời các bạn nhé Rồi. Rồi. Ủa. Đây, nó sẽ như này à? <laughs> Đấy xúc nha. xích cộng bia bằng Không Ở ờ, xúc xích cộng bia bằng Ra thành sản phẩm Sản phẩm sẽ vào đâu? Mồm. vào mồm Ngon thật à? Ngon không? Không nọ nướng bị quá Đấy, nướng Hôm nay là nướng tới Mềm mà nó ăn không ngán à, đường ăn này ăn mãi không say đâu ăn <laughs> không sợ say đâu Đấy, em thấy không khi ăn xong nhá cái cái cái cái, cái cổ cái cái hậu rồi cuối cùng em em nuốt vào nó có hơi bị, bị bia tớ bia nó đã kiểu hơi thơm hương thơm của bia ấy còn bỏ nước này đi bỏ nước bia gì Xin chào các bạn, thì uh, đó là cái trong vừa rồi thì mẹ đã làm xong các món ăn ở núi trầm Thì bây giờ thì mình tới các bạn đây và và qua về cái cảnh quan ở núi trầm Núi trầm thì nó rất là đẹp, nó, nó rất là đẹp, thì núi đá mà Nhưng mà ở đây thì uh, nhiều người lên quá rồi Nên là rác cũng vừa bãi nên là cũng không còn sạch sẽ Nhưng mà mong mọi người khi lên núi trầm sẽ ý, ý thức hơn Đó, ý thức để bảo vệ môi trường đây là cảnh rất đẹp rất là nếu mà bảo bảo vệ thì rất là đẹp và cuối tuần thì đây là một nơi các bạn có thể lên picnic hoặc là nướng đồ ăn gì đấy chụp ảnh làm kỷ niệm cùng người thân gia đình đây là cảnh ở đây thì uh, trong số vừa rồi mình đã làm các món ăn ở đây rồi thì uh, mong các bạn là uh, mong cái món ăn đấy có cho các bạn có một cái gì đó rồi là lạ lạ thì các bạn đi đâu đấy picnic và đi chơi mọi người các bạn có thể làm theo để thưởng thức món ăn đó và mình cam đoan điều rằng các bạn thưởng thức đi ngon không tưởng ngon không tưởng nữa đây hãy làm thử để có biết cảm giác đấy nhá để biết cảm giác nó nó ngon như nào rồi ok tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong số sau với những clip hay đặc sắc hơn nữa ok và hãy nhớ đừng quên subscribe và like kênh fanpage để cập nhật nhiều video hay đặc sắc về nét văn hóa ẩm thực Việt Nam và nét văn hóa ẩm thực phương Tây. Bye bye. Bye. À quên, đừng trước khi về các bạn nhớ dọn dẹp nhá. Toàn bộ rác dọn dẹp để bảo vệ môi trường, làm sao cho núi trồng vẫn còn hoang sơ và đẹp hơn. Nha, ok bye bye.